Kính chào các bạn, hôm nay chúng ta đứng ra ở đây ngay trước cửa của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin ờ, nơi ông đại sứ mới của Việt Nam vừa nhậm ờ, chức ờ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó là ông Vũ Quang Minh và chúng ta cũng rất ngạc nhiên trong thời gian vừa qua đó là vào ngày Chủ nhật là có một cái sự ra mắt rất uh, hoành tráng của công ty VinFast là một công ty hàng đầu của Việt Nam uh, ra mắt và giới thiệu xe VinFast tại Đức. Uh, tuy nhiên chúng ta đã không nhận ra và không nhìn thấy có sự có mặt của ông đại sứ Việt Nam tại Đức là ông Vũ Quang Minh và ngay cả uh, thông tấn xã Việt Nam cũng không hề đến đưa tin. Và sau đó chúng tôi cũng đã tường thuật trực tiếp uh, tại nơi mà công ty VinFast uh, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu ô tô và chúng ta cũng càng ngạc nhiên hơn nữa khi đây giống như một bãi rác, giống như một cái khu nhà cũ của nông đức ngày xưa thời cộng sản và không thể sửa chữa. Tôi cũng có hỏi một số người ở đó thì họ nói rằng tòa nhà đó uh, sắp được đập đi để xây mới và đấy là nơi mà uh, công ty VinFast đã mở quảng cáo công ty xe VinFast của mình Và đây là cái giấy mời mà tôi một lần nữa thông báo với các bạn rằng là chúng tôi đã đưa lên trên thông, uh, truyền thông đại chúng cái thông tin về việc là công ty VinFast tổ chức ra mắt xe và giới thiệu xe tại uh, Đức và không có sự có mặt của ông Vũ Quang Minh. Uh, và tại bây giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao đại sứ Vũ Quang Minh uh, là một người mà thường là phải có trách nhiệm đối với các uh, doanh nghiệp, đối với công dân Việt Nam khi họ có mặt ở Đức và một công ty tỷ đô mà người đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng uh, khi khai trương để quạ chào bán ô tô ở đây ông đại sứ đã không hề có mặt và đấy là cái điều rất ngạc nhiên và chúng ta cũng thấy trên báo chí của cộng đồng cũng không hề đăng tải cái, hình cái, cái sự có mặt của ông ta. Thế như vậy, đó là một cái điều mà đặt câu hỏi rất lớn và phải chăng có những nguồn dư luận thông tin ở cái cuộc uh, gặp đó để ở cái cuộc giới thiệu xe đó của VinFast là phải chăng ông đại sứ Vũ Quang Minh, ông vốn là hàm thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Việt Nam và ông có những cái thông tin nội bộ và biết được đó là việc mà công ty VinFast có thể có những cái điều mà mà giống như một số nơi người ta gọi là có có hiệu có triệu chứng hoặc là có dấu hiệu có thể là phía sau đó có thể bị bắt bất cứ lúc nào uh, trong cái hoàn cảnh hiện nay cho nên ông đã không có mặt và cũng chẳng uh, ủng hộ cho cái việc mà xe VinFast quảng cáo bán tại thị trường Đức một nơi mà rất quan trọng đối với VinFast khi họ muốn xuất khẩu ô tô sang châu Âu ờ, đấy là cái điều câu hỏi được đặt ra và ngoài ra thì ông ờ, đại sứ vũ quang minh có mang theo một con mèo có tên là tns con mèo này được ông đặc biệt nuông chiều và được ưu tiên tuyệt đối ngay cả một chuyến bay từ việt nam từ từ hà nội sang sang sang biển đức thì cũng đã của hãng hàng không bamboo airways ờ, cũng đã dành riêng một chiếc ghế hạng c hạng C tức là hạng rất cao dành riêng một cái khoang để cho con mèo TNS e của ông được mang theo và ông có chụp ảnh quay phim và đưa lên trên cái trang Facebook cá nhân của mình à, thì phải nói rằng đấy là cái sự tôn trọng động vật nhưng mà mặt khác thì chúng ta cũng đã thấy là con mèo này được đi lên chuyến máy bay đó một cách hết sức bất hợp pháp bởi vì công ty Bamboo Airways ghi rất rõ trong cái nội dung nội quy của mình là không được chở động vật Ờ, trên máy bay hoặc trong khoang hành lý hoặc là cái khoang người ngồi ờ, để chở động vật ờ, ra nước ngoài hoặc bất cứ ở đâu nhưng ông vẫn dàn xếp thu xếp được cho con mèo tennis của ông ngồi trên gang hạng C nhưng sang đến Đức thì ông đã không tham dự cái ra mắt và quảng bá cho xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Thế như vậy là rõ ràng là có cái sự bất bình đẳng ở đây cái việc mà giữa con mèo và cái sự ra mắt của xe VinFast ờ, và chúng ta phải đặt câu hỏi và ông đại sứ cũng có cần phải trả lời cho công luận là tại sao mà ông ta đã không đến ờ, dự cái tham gia vào xe, VinFast quảng cáo ở Đức trong trong ngày chủ nhật vừa rồi 24 tháng 4 vừa qua và cái điều tiếp theo nữa đối với ông Phạm Nhật Vượng ờ, đó là việc mà cái truyền thông của nhà nước Việt Nam có trụ sở tại nước Berlin là thông tấn xã Việt Nam tại Đức cũng không hề đăng tin, không hề đăng tải những cái thông tin là việc ờ, công ty VinFast giới thiệu xe ở đây. Thế, thế thì đó là càng là một chỉ số cho thấy rằng là công ty VinFast đã làm gì đó mà mất lòng có thể là mất lòng ờ, các cán bộ sứ quán ở đây mất lòng những cái truyền thông nhà nước ở đây hoặc có thể họ biết rằng phía sau là cái gì đó đen tối ờ, của cái âm mưu đưa quảng cáo những chiếc xe này ở những cái chỗ rất tệ hại như vậy và đại sứ cũng không thèm đến và cũng như là thông tấn xã Việt Nam cũng không đến thì đấy là cái câu hỏi lớn đặt ra trong Phạm Nhật Vượng và những cái người nếu tới đây đầu tư mua chứng khoán uh, hoặc là mua cổ phần của công ty VinFast uh, cũng nên cảnh giác và cẩn thận trong cái chuyện này vì uh, có thể sẽ mất tiền oan nếu như thông tin không được xác định một cách rõ ràng ở trong cái buổi đó thì ông đại sứ uh, Việt Nam tại Đức không có mặt nhưng lại có mặt một số người Đức thì chúng tôi để ý rằng đấy là những người khá già rất già bởi vì là họ hình như là họ là những cái người mà về hưu uh, hoặc là thất nghiệp uh, đến đấy có thời gian đến đấy vào lúc 10 giờ sáng để uh, uống cốc nước hoặc cốc cà phê xong ngồi nghe và họ chẳng biết họ có hiểu hay không uh, thì nhưng mà cũng rất lưa thưa rất ít người đây cũng là một cái cái cái điều và là câu hỏi cái sự ra mắt của công ty Vinfast mà không công đại sứ và có rất nhiều người già người Đức già ở đó uh, để làm gì đấy và ngoài ra cái thông tin mà chúng tôi nắm được ấy, thì là trong cái cuộc ra mắt này như các bạn thấy cái ờ, cái thông tin trên cái giấy mời này mà chúng tôi cũng chia sẻ trên các trang Facebook ờ, Facebook của thời báo cũng như YouTube YouTube và trang báo của thời báo.de thì chúng ta thấy rằng là ờ, có cái đầu tư theo thông tin của nội bộ chúng tôi đưa ra họ đưa ra cho tôi biết là đầu tư tới 120.000 euro để tổ chức cái buổi ra mắt đó có để hoành tráng ờ, để nhiều người đến dự và ờ, có những quan chức cấp cao ví dụ ông đại ông đại sứ Việt Nam tại Đức chẳng hạn hoặc là thông tấn xã Việt Nam chẳng hạn là cái nơi đưa thông tin chính thống của Việt Nam nhưng cuối cùng họ đã không đến và cái nơi đến đó thì họ đến chỉ đứng ống cúc nước và cốc cà phê tính tổng cộng ra thì khoảng 2.000 euro thế như vậy 118.000 euro đó đi đâu thì đây cũng là một câu hỏi được đặt ra bởi vì là đây cũng có thể là một cái hình thức mà uh, ai đó ở trong nước hoặc là một cái công ty này chuyển tiền ra nước ngoài và dùng cái đồng tiền đó để um, tổ chức cái sự kiện mà nó không đáng đến vậy và vay 118 ngàn như vậy là đã mất tích đó là câu hỏi cũng đặt ra uh, vì sao mà ông đại sứ lại không đến và đó là, có thể ông đã nhận ra những cái điều như vậy và có nhiều người trong cái cuộc gặp đó họ nghi ngờ rằng đây là việc mà có thể là rửa tiền đầu tiên là chỗ là khi anh tổ chức một sự kiện ờ, ông anh ghi một cái giá là 200 ngàn euro uh, ờ, 120 ngàn euro thế nhưng anh chuyển sang tiền sang bên này nhưng thực tế anh chỉ chi có một hai ngàn thôi thế như vậy là 118 ngàn euro đã được rửa đã được chuyển một cách hợp pháp qua ngân hàng từ Việt Nam ờ, sang Đức và sau đó nó đi đâu thì không ai biết đấy là một cái con số rất nhỏ nhưng nếu với con số đó chúng ta nhân lên với cái số hàng trăm triệu hàng tỷ đô la mà công ty VinFast hoặc cũng phải nhận Vượng thu được từ trong nước chuyển ra nước ngoài để nói rằng để đầu tư sản xuất xe ở Mỹ hoặc ở Đức ở đâu đó thì liệu cái số tiền đó có đúng là như vậy hay không hay thực tế họ chỉ chi tiền quảng cáo vài nghìn euro còn lại tất cả lại cũng mất mất tích số tiền này mất tích và có thể nó nằm ở những nhà băng ờ, ở những cái nước mà chúng ta không thể điều tra được hoặc là không ai biết được và chính phủ Việt Nam cũng không thể điều tra được và Tiếp theo cái nghi ngờ của rất nhiều người khi mà đến dự và hoặc là những người quan sát ở Đức này, ở châu Âu này họ nói đặt câu hỏi rằng tại sao lại cấm truyền thông tự do vào đưa tin một cái vụ việc, một cái công việc là quảng bá auto và giới thiệu ô tô mới của xe VinFast tại Đức. Ờ, Thông thường thì những cái hãng sản xuất ô tô, sản xuất xe đạp, sản xuất máy uh, các loại phương tiện khác họ đều rất uh, rộng mở đối với các uh, truyền thông uh, tự do, họ gửi thông tin cho chúng tôi biết trước, họ mời chúng tôi đến, thậm chí nếu chúng tôi đến chỉ cần dơ thẻ nhà báo ra là họ có thể cho chúng tôi vào ngay lập tức bởi vì chẳng có gì phải giấu giếm cả. Đối với họ tôi nghĩ, họ nghĩ rằng là bình thường thì những cái việc mà giới thiệu như vậy thì nó sẽ đem lại được cái việc mà quảng bá cái sản phẩm đó một cách rộng rãi nhất không qua cái truyền thông quốc tế Thế nhưng phải chăng có cái gì đó mờ ám Nhiều người đánh giá là rất mờ ám Ở phía sau cái quảng bá mà ra mắt cái xe VinFast ở, ở nước này, ở Berlin này Rất sập sệ, đơn giản và cấm truyền thông tự do như chúng tôi vào để xin phép uh, ban tổ chức để cái người tổ chức ở đó để vào là chụp ảnh, quay uh, video cũng như phỏng vấn uh, công ty VinFast hoặc những người dự nhưng mà đều không nhận được những cái uh, không nhận được những cái đáp ứng một cách đơn giản như thế tức là họ không muốn chúng tôi vào quay và tôi hỏi rằng tại sao mà chúng tôi không quay được thì họ cho nói rằng là bởi vì những cái người trong kia họ sợ họ sợ lên truyền thông sợ tờ thể báo quay thế thì tại sao một cái công ty VinFast công ty tỷ đô như vậy khi anh giới thiệu một cái sản phẩm ô tô như tất cả những ô tô khác mà lại sợ truyền thông quay, sợ truyền thông phát lên trên thế thì phải chăng là phía sau rõ ràng là có một cái âm mưu đèn tối đang muốn che giấu uh, những cái thông tin thực sự mà nó sẽ diễn ra ở trong cái khu hội nghị đó tất nhiên là chúng tôi cũng rất cảm ơn một số người uh, đã tham gia hội nghị đó họ đã gửi cho tôi chúng tôi những cái video clip ở bên trong uh, để chúng tôi có thể truyền tải đến bạn đọc những cái thông tin mà thực tế nhất mà chúng tôi không thể vào quay bên trong được tuy nhiên nhiên à, điều đó cũng là gây thiệt hại cho những cái nhà đầu tư hoặc là những cái người mà mua cổ phần của công ty uh, VinFast bởi vì họ không biết rõ là công ty này thực tế họ làm cái gì với những cái đồng tiền của họ uh, mua cổ phiếu của công ty VinFast để đưa ra nước ngoài làm gì mà lại tổ chức những chỗ sập sệ như vậy mà lại cấm truyền thông tự do, cấm phỏng vấn và tôi cũng chúng tôi cũng tìm mọi cách mời một số cái người dự đó để phỏng vấn trực tiếp thế nhưng mà họ đều từ chối họ có vẻ họ sợ hoặc là cũng có thể là VinFast đã bố trí những cái người này rồi và họ chỉ được phép đến ngồi uh, dự và uh, không được nói gì uh, quay phim chụp ảnh và sau đó là có thể là sẽ đăng tải ở trong nước rằng là buổi ra mắt hoành tráng tốt đẹp và được nhiều người được quan tâm nhưng thực tế thì không phải như vậy chỉ có một số khuôn mặt rất quen thuộc của chợ Đồng Xuân ở gần đó uh, đi sang rồi uh, một số người khác uh, ăn mặc những cái người tiếp tiếp khách ăn mặc cũng rất là lôi thôi lách thách quần bò áo phông rồi đi qua những cái khu vực mà rác rưởi thối kinh hoàng ờ, thì đấy là cái điều mà công ty VinFast ờ, dường như đã không làm tốt ở Đức và ngay cả buổi ra mắt đầu tiên của họ và tiếp theo cũng tại đại sứ quán này thì nó có bộ phận là bảo hộ công dân Bảo hộ công dân thì có nghĩa là họ khi mà chúng tôi gặp nguy hiểm tôi vẫn là quốc tịch Việt Nam công dân Việt Nam và khi tôi đăng những bản tin như thế này ờ, đối với công ty VinFast thì chúng tôi bị đe dọa bằng hình thức là gọi điện từ Việt Nam trực tiếp cho tờ thể báo để đe dọa chúng tôi cũng đã ghi âm được rồi ờ, bình luận vào trong Facebook, YouTube của chúng tôi những cái lời lẽ thô tục, lời lẽ đe dọa là thuê mafia Nga, thuê người đến bắn giết, rồi là thuê lính bắn tỉa của Nga đến ờ, sang Đức để bắn chúng tôi. Ờ, đấy là những cái thứ mà rất nguy hiểm và nó rõ ràng là vi phạm vào cái luật hình sự của nước Cộng hòa Liên bang Đức đó là không được phép đe dọa giết người ở đây và nó cấu thành cấu hình cấu thành cái tội phạm rồi và tất nhiên chúng tôi cũng đã chuyển những thông tin đó cho phía cảnh sát Đức để họ điều tra làm rõ những cái cá nhân những cái tổ chức nào đã đưa ra cái đe dọa đó và họ sẽ phải chịu trách nhiệm ờ, trước pháp luật đối với cả hành động như vậy ờ, còn cơ quan bảo vệ công dân của Việt Nam tại ờ, sứ quán Việt Nam ở ở nước này thì chúng tôi cũng có cái thông tin sẽ có cái thông tin để gửi đến họ để xem họ bảo hộ công dân của họ như thế nào ờ, và họ sẽ sẽ làm cái gì đối với những cái người như vậy ở Việt Nam. Và cũng qua đây cái việc mà Ủy ban kiểm tra Trung ương ờ, mà vào cái, ban chống tham nhũng ấy, cái người đứng đầu ấy là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ờ, thì ông trong thời gian vừa qua thì dường như ông làm khá tốt cái việc bắt truy tố và đưa xét xử rất nhiều những cán bộ đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao và cấp cao nhất đến ủy viên Bộ Chính trị, đến Thứ trưởng, ờ, quân đội, công an, tất cả đều bị lôi ra hết để xét xử và nhận những cái mức án 5 năm, 10 năm tùy theo. Ờ, và cái việc này thì có lẽ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và chống tham nhũng phòng phòng chống tham nhũng của Trung ương cũng phải xem xét xem tại sao công ty VinFast, tại sao ông Phạm Nhật Vượng đã có thể chuyển tiền uh, rất nhiều ra nước ngoài như vậy để làm những cái việc mà không xứng đáng với đồng tiền họ chuyển ra. Vậy vậy số tiền còn lại họ đã chuyển đi đâu? Và nếu như vậy thì là chuyển tiền sẽ bất hợp pháp nếu mà anh không dùng đúng cái mục đích phải chăng có một số cái đánh giá của dư luận cho rằng ờ, đây là cái hình thức trá hình để họ rửa tiền và cũng có thể đó là một trong những cái lý do mà ông ờ, đại sứ Việt Nam tại Đức ờ, đại sứ Vũ Quang Minh đã không có mặt tại cái buổi ra mắt và giới thiệu xe VinFast ờ, tại Đức vào ngày 24 tháng 4 năm 2022 vừa qua tại Berlin Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay ờ, trước Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và chúng tôi sẽ tiếp tục uh, truyền tải đến các bạn trong và ngoài nước và trên thế giới những thông tin trung thực nhất, gần gũi nhất để các bạn hiểu rõ tình hình trong nước, ngoài nước, quốc tế. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới Trung Khoa Thời báo chấm